នេះកូនលម៉ើរំដីវាតិច sao đã dạ vào vâng. đây nó xem màu cho nó chui xem ăn nó câu đây kì nó đang xem ăn màu vì mà này cồn một lưu bị ồ này cồn habdai vì trụ tật trụ tật ở lỗ tê gửi bạn, nick lại đẩy rư nick con tụi ba sờn phúc ờ, chăm nick chăm dương chui hà đây hỏi chăm dương xuống được đây đấy chăm đây thế này mai đổ trên nhé cúp thứ năm thì người ta chui dây về bàn ổ chứ không thông mình rằng chạm hà hóa dương đặt đầy việc 嗯。